Dương Tú Phong là đại diện cho nhóm Nhật Bản em ờ, đại diện cho chùa, chùa Linh Long à, nay lên ờ, ngày là ờ, ngày dựng nhà thì xin cảm ơn bà con đã góp công sức cảm ơn tất cả anh em trong quá trình làm nhà à, mong rằng mọi người sẽ cố gắng còn à, sẽ có con đường ở dưới cho nội đồng sẽ sẽ tiến hành làm giai đoạn 2 bọn con vỗ tay cảm ơn dạ, Xin cảm ơn bà con xin uống chén là Lên hai cái đi Giang Đấy nhá, bây giờ chú bóp cho một cái nhá, xem nó ngon không nhá Đây là kẹo của ờ, bác Dương Quốc Phong ủi, nó sao nó chật rồi ta rồi bác bác bóc ra bác ăn hết nửa cái rồi Ủa nhá nhưng mà sao lại cửa chuông mẹ đâu rồi mẹ cháu đâu nhỉ mẹ nhà À mẹ nhà. À chắc đi ờ, chân luận nhà đúng không? Chú Giang này phát này ờ, bao nhiêu là cô gái like theo rồi. Đây, đây. Đấy, chăm trẻ con tốt thế này cơ mà. Xin chú là nói nào. Úi trời, úi trời, úi trời. Úi trời. Úi trời, xin chú ơi. Mi tu ờ, miến xay tôi chưa có đây là họ chỉnh à, đây này cho hai cái cái này có chưa 19 chưa chưa chưa nhá bên kia còn nhiều có chính là chúng nó cho hai cái luôn ôi chỉ có giá à? bé này có chưa có à ôi rồi chưa có à đấy nào còn ai nữa không cho cái lớn nhỉ đấy ăn đi tí nữa dưới kia có nào Thôi uống rượu tí nữa say ra, tí nữa saying. <laughs> anh nào Ui, nóng thật Đang ra hơi Đấy, vâng, à. Vừa vâng, mới vâng, ăn một thổi mà Ui, Nóng quá Ngon không anh? Được, ba chỉ là lợn mèo trên này là ngon đấy Đấy, mà là gần 2 năm anh nhất Gần 2 năm rồi Hai buổi sáng mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang của mình nhé Hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, khu vực thôn Giàng Păng, thuộc xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái à, Thời tiết hôm nay thì uh, nói chung là mát mẻ thì nó đang mưa phùn mọi người ạ đấy ở trên này trên cao mà à, như giang đã làm con đường à, thì à, hôm nay thì à, giang lại chia sẻ cái nội dung khác là giang lên trên này để à, chia sẻ mọi người là cái căn nhà của em nu 15 tuổi ấy à, một côi mẹ là bà con là sáng nay là dựng rất là sớm luôn đấy mình lên khá là muộn mình đi lúc 6 giờ lên lên đây 7 giờ mình mấy rồi mà giờ mình mới lên đây con rồi chào anh nhá chào anh nhá và trong thời gian vừa qua thì Giang cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn của mọi người ấy. À, khuyên uh, Giang là nên nghỉ uh, làm công việc uh, đi giúp bà con là cầu nối đấy vì cái uh, kênh của mình thu nhập nó không được cao lắm và Giang rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm đến công việc uh, ở Giang mà không phải là mình làm vì cái này cái kia mà mình làm mong muốn là làm cái cầu nối để giúp các nhà hảo tâm cũng như mọi người chia sẻ mọi người những hoàn cảnh để mọi người biết đến và giúp đỡ và Giang cũng uh, xin chia sẻ với uh, tất cả mọi người luôn là căn nhà của em Nu này cũng được nhóm thiện nguyện của anh Dương Tú Phong à, anh có kênh youtube là bản em Tây Bắc à, là anh cũng mới mở thôi trước đó thì anh đã hoạt động là thiện nguyện là từ năm 2015 14 rồi cơ và cái kênh của Giang này thì cũng được cô uh, giấu tên với Na Uy là mong muốn uh, giúp cho gia đình nhà em Nu ấy nhưng thực tế là Giang cũng nhắn tin và chia sẻ luôn với cô là đã có nhóm của anh Dương Tú Phong lên giúp đỡ rồi thì uh, Giang uh, cũng ờ, giúp nữa mà Giang mua quần áo theo như mong muốn của cô gửi uh. như hôm trước là mọi người quan tâm có thể xem lại nhá người dựng xong hết rồi à? rất nhanh luôn chào các bác nhá dựng xong hết rồi à? hả tôi xong hết rồi à? ôi ôi là dựng lúc mấy giờ đây các bác nấu sáu giờ kém á? Năm giờ ba Thế sao bảo hôm qua bảo 7 giờ mới dừng mà? Giờ nó à? Thế à? Nó lấy giờ Ồ, lấy giờ à? Cơm đi, ăn cơm mọi người ăn cơm đi Em ăn sáng rồi mà Bán cơm này anh ơi Vâng, vâng, mai ăn cơm đi em ăn rồi Ông chủ này thay đổi giờ Thay đổi giờ à? À Nhanh nhở 7 giờ mới dựng xong là chưa đến 7 giờ ông đã dựng ừ, rồi Xong rồi Thay đổi Thay đổi Thay đổi nhanh nhở Anh cầm trước nha Vâng, vâng, vâng Thế là cả bản đến giúp là nó nhanh chân tay Điều tí nó có lợp luôn không hay như nào các anh? Lợp luôn, luôn. đi nhỉ? Ừ. Lợp luôn hôm nay không về ừ. có chỗ để địa. À đây. À. Nghĩa là mình đã lợp bằng tấm pro hay là lợp như nào ấy? Tôn. Tôn ở à, đây. Nhưng mà tôn nó có sẵn chưa? Có sẵn rồi. À là thế à? À. À vâng vâng vâng. À, ờ, nhanh thật mọi người ạ. Lên đây là mình giật mình. Rất đẹp luôn. Nhỏ gọn. Thế bên cạnh nhà bé bé đó là nhà bếp đây này là ba gian nhà Trái này có thể làm cái nhà vệ sinh cái gì đấy Rất là nhanh luôn các bác thợ làm nhanh Sáng này là 6 giờ dựng à Là 7 rưỡi Làm máu đi làm Sáng nay là bà con dựng rất là sớm Mình uh, lên muộn nên đâm ra là không uh, ghi hình được cho mọi người xem cái cảnh bà con mà lúc đang dựng nhà như thế nào nên là mình đến rồi thì uh, con đã dựng xong như này và <laughs> đang ngồi ăn cơm rồi nói chung là nhìn nhỏ nhắn nhưng mà rất là đẹp để uh, cứu hộ nhỏ thôi vì đất nhà nhà em nu thì không mở được rộng trước mình đang nói ở trên kia là có một cái ngôi mộ đó, bà con là không cho mở rộng lên trên đó để làm lại bên này lại lại lại vướng này đường lên mộ nên là chỉ được cái khoảng này thôi và hầu như là bà con phải làm tay máy không thể vào được hôm nay bà con ăn cái gì món gì đây? xem nào dân giá thôi anh ơi dân giá dân giá là ngon rồi bánh uh, su su này trên vùng cao su su là đặc sản này Đây đây là, là, là bí này còn những món ờ, rất là tự nhiên Đấy. Ờ, vâng vâng anh cơm đi em ăn rồi mà rất là tuyệt vời Ờ <laughs> Uống đi mọi người uống đi để, để chưa <laughs> vậy Cái này chân cồn nó hơi thấp một chút à, Cao nó một cao thì nó thoáng đẹp hơn Đúng rồi thì nó đẹp nó thoáng nhà ấy Như kiểu con gái mà các chị nào mà cao cao thì rất là xinh mà còn áo đúng không Đấy to cao rồi đấy Xinh gái chứ mà nó thấp thấp thì không nhìn thấy xinh <laughs> Đây có chân gà đây mọi người này làm miến à, lộp này làm miến anh ờ. mày đi <laughs> anh đi mua một mâm một chai à rồi lên ờ, đường nó xa nó trơn lắm mưa qua ở dưới cũng mưa gà này cũng là gà của bà con ở trên này chứ nhỉ đấy, gà đấy mới ngon đấy chứ Đấy, gà đấy còn nó thì nó tuyệt vời luôn đấy không ờ, gà nó thịt nó không nhão mà nó chắc ăn nó thơm hơn đấy, cái thịt đấy Khoảng à, mấy giờ thì mọi người tí mới lợp ăn cơm xong à, nghỉ một lúc mới là ăn cơm xong nghỉ ngơi chứ nhờ một lúc thì lật luôn ăn cơm xong đóng đàn tay xong đấy ờ. ờ, nhìn uh, gia đình uh, bố nu là vui lắm rồi đấy anh nhỉ khi mà được căn nhà mới rồi bà con vào đấy phải đến uh, chúc mừng này vừa giúp với này Thành quá là làm đấy. lấy hả vợ rồi thì lấy mừng mừng trên mừng được. Chán rồi thì lấy mừng trên mừng được dao cũng được à, tài cũng được à, à. buổi sáng ở đây là trời mọc rất đẹp nha mọi người nhé sáng là mưa vừa mưa nghĩa là vừa tạnh mưa xong thì uh, cái à, bầu trời ấy nó nắng, nắng lên rất là đẹp rất là thời tiết thế là rất là thuận thuận lợi ủng hộ à, gia đình nhà nu như là bà con ở đây ấy chưa cái nóc này quên cái cái cái vách này thì hôm nay có làm được ngay luôn không nhà ở vâng, nhà này chưa là xong anh ạ à, là chưa là lửa lẻ xong nhưng mà chưa chưa là thì ờ, hôm nay chắc là xong hết rồi chưa lẻ chưa lẻ lẻ cái ván vách mình này này chưa cái cái ván này chưa đâu để à. đổi thở vậy còn nó sẽ ờ, đặt đồn nóc này lợp này là tá kinh à nó à, đây à? gọi tắm mèo à, không phải à? mèo <laughs> có một kinh ở đây là tá kinh <laughs> tá kinh mèo ở đây um, cân xong rồi trắng tiền cái táo kinh ờ, này ở trên này thì không biết là thơm hay ngon hay không táo là ờ, ai đâu về ờ, cái này là rất ngon đấy, đấy. tiếng thái là cung đấy cái này cây phụ thụ lâu năm rồi ừ. anh đây đang mùa đấy nhỉ đang mùa ngon như đấy nhỉ anh ơi năm này đang là mùa nhưng mà nếu mà táo mà ngon nhất thì anh thấy là táo đồi thông ấy Táo đồi thông ở trên lùng cúng này Lùng cúng này khoáng trải ấy Mà nó nhỏ rồi, mà nó vàng vàng đây Vàng, vàng à, Thơm luôn ở đây đây tiến tiến này ừ, cái này nó hơi chát Đấy, uh, táo ở ờ, trên mình này chắc là cũng gần đấy chứ nhỉ đồi trên này nhỉ à. À? Ừ, lấy xây thấy không nói cho họ cao là hơn con gái thích ăn lắm chùa gái chữa thì thích ăn lắm đấy thì là vợ mình chữa mình thích ăn lắm thật thật thì mấy là không chữa nhưng mà đi chơi gái gái người ta chữa một trăm lắm thay giảm ừ. quá ơi ừ, thay cả chuột tới ta các bác uh, mua sao cho nhá chị thôi trên nhiều quá con đủ quá rồi cho cháu này nó không đủ rồi ừ. chị bác mua cho <coughs> sau khi bà con à, ăn uống xong thì à, bắt đầu bà con sẽ đặt đòn nóc và lịa những cái à, đòn tay và mình cũng chia sẻ và tiết lộ với mọi người là nhà em nu sẽ được lợp bằng tôn xốp từ thế nha mọi người nhá tôn xốp này giang nghĩ là là sẽ được đầu tiên ở trên bản này luôn đấy chưa có nhà nào có đâu đó mạnh thường quân quan tâm ủng hộ rất là nhiệt tình thanh niên bà con trai bản đến uh, giúp rất là đông luôn Nu là sao có nhà mới có vui không? <laughs> Quên đi Ồ, Nu ngại nói chuyện rồi xấu hổ rồi Người <laughs> cùng tìm thôi Bây giờ thì bà con là bắt đầu là đặt cái ờ, đòn nóc này mọi người nhá Đứng ở trên cao này mọi người có thể nhìn thấy là nó lại bắt đầu mưa một chút xong là bắt đầu lại tạnh Tạnh thì ờ, mọi người có thể nhìn thấy cái đám mây rất là đẹp luôn này Đó, xa xa như này cái đám mây nó bao phủ vào những cái ờ, ngọn đồi ngọn núi ấy, rất là đẹp tiếc là mình không có flycam có flycam mình hay ở trên này cho mọi người xem rất là đẹp luôn Thank you cái bên trong này để bắt đầu là chị em ờ, phụ nữ là bắt đầu nấu cơm Đấy, ngoài kia là đàn ông con trai thanh niên là chị em phụ nữ thì không có đúng rồi không chịu Đây, rồi cơm to nhá đúng rồi cơm của thạch xanh luôn nhá Đó. Thế bên ngoài này là chị em phụ nữ là sẽ làm thịt lợn đây Thanh niên nữa này à, Chế biến thì món gì đây em? Luộc thôi anh Luộc à đơn giản đúng không? Đơn giản không? À. Ờ. Này là sườn Sườn con lợn Sườn rất là ngon luôn Ngon mà Đó là cắt từ ừ con này không béo không mỡ mấy đâu con này ba chỉ đấy vâng ngon mà vâng. đúng rồi lợn nuôi mà bận hai năm đấy vâng. hai năm cơ hai năm lợn già mà thịt ngon đắt lắm món gì bên này nữa đây em chị em phụ nữ bên này làm món gì nữa đây ừ mà mông vào đậu đấy đậu ở đâu đấy à, ờ, à, làm như này à ờ. ồ oh. oh, ngon nhỉ à, ngon đấy này là thái những cái dọc ờ, mùng này vào đây đây những dọc mùng đây mọi người này cái dọc mùng đấy trên này đồng bào mông ăn món này ngon lắm đây gọi là cái dọc mùng là lá nó như kiểu cái lá bon ấy bon không ấy. phải đâu mà cũng không phải đâu phải nó, nó như cây lá bon thôi mà nó gọi là cây dọc mùng cây ừ, mùng ừ, cây dọc mùng này là nấu canh này hoặc như cái này là rất là ngon cái lá nếu như mình có lá thì mình chỉ cho mọi người xem bóc tước nó ra cái vỏ này này dài này này canh gà canh người canh trâu vâng. canh dê hết đúng rồi ngon Giới thiệu mọi người luôn đây là món canh truyền thống của người đồng bào Mông ở Đậu với dọc mùng nấu với dọc mùng đó với dọc mùng đấy à, rất là ngon thơm luôn nhá này à, à mọi người lên Tây Bắc mà được thưởng thức món này thì à, quá là đặc sắc luôn phía bên trong nhà thì à, các chị em phụ nữ là đang làm cái món đậu à, dọc mùng này phía bên ngoài thì à, các anh con trai là thanh niên là vẫn đang lợp lót cái phần mái bên kia đã xong một mái rồi mọi người nhé Đấy, cái vùng này là các anh chế biến ờ, thịt lợn thì em đang vào cái rãnh à, thoát nước ấy mọi người máy nó hơi ồn một chút nhưng mà mình nói không nghe rõ được mình thông cảm nhé sứa <laughs> à, cười rất tươi món gì đây anh xem nào à lạc này đây là món gì đây à món lạc à, à lạc <laughs> cái đứa ngọt lạc họ tới tay tới nhiều hết lệ ý giặt rồi hết lệ hoa chuối thì không phải đi mua này này trên bà con có sẵn rồi này đây thêm rau gì đây nữa đây đúng rau đúng ngò đúng ngò có sắp để rồi nhỉ thế là chờ, chờ cháu đầu tiên à cháu đầu tiên à món đầu tiên đấy Ồ, đầu được ăn thì ăn trứng rồi Ồ. Ờ. em bao nhiêu tuổi rồi hả năm nay bao nhiêu tuổi hai bò 18 thôi 18 à trong một ờ, số lấy chồng là đang ờ, có cháu nhỏ rồi biết con trai con gái chưa không đi sớm đúng không con trai à? ô mì tu à ô mì tu là chúc mừng rồi hôm nào để thì lên chính là chúc mừng nhá vâng vâng ok chị <laughs> nào lên liên hoan chúc mừng cha thì đi lấy vợ ha đấy à đấy à ô ừ. trên này thế à ừ ờ. à đấy à à nghĩa là ừ, gia đình mà vợ mà không có con trai là, là chồng lấy, lấy vào hai đấy nhờ lấy vợ hai luôn cười tùm tìm thôi nhưng may quá là có con trai rồi nhở cô nhỉ này là... có con trai thì không lấy mà không có con trai thì đi lấy rồi à đấy à đấy nhờ thế là đàn ông là là là phải cố gắng đấy con trai là phải để con trai để miếng xay là là lo miếng xay mà mình lại vô đó rồi lấy vừa hai ờ, ngay chồng ờ, thêm món ờ, đặc sản của tây bắc ô oh, đây mọi người ạ. Đây đây đúng là chuột rừng. Dễ dối nhá, gì ya chuột chỉ hết chín nó sao. Đi vô nó sao chín nó nó sao. Đây đây quả thảo quả này mọi người nhá. Đấy quả thảo quả. rất là nhiều luôn. Một, hai, bốn, năm u năm con nhỉ con này to nhỉ ui giời, con này to thế con con này to đấy con này con này là con đực con số là con đực rất là to luôn đấy đây đấy là món này là chuột rừng chú ăn món gì đi bảo cháu Thế anh bảo là cho cho một con mình à, mang về à, làm quà cho mọi người nhà gia đình ăn thử thì anh em bắt đầu là thái thịt là nộm rau chị em này làm uh, bí này uh, nấu cơm này đậu này phía bên kia này su su hoa chuối rừng này con chuột này rất là nhiều luôn đông vui nóng hồi vừa thổi với ăn thì thôi rồi mọi người ạ cảm giác mà mình mình khi mà đưa miếng thịt vào trong miệng cái miệng này, cảm giác là vừa nóng hồ vừa thổi mình ăn ăn cứ sột sột sột rất là ngon anh thử miếng đi thử một miếng xem cho người xem nào có đúng như thế không ừ. không ăn vừa ăn vừa thổi đấy ra nó là một miếng ăn vừa thổi nó nóng nóng mà miếng ngon lắm cảm ra nhận với anh nào Ui, nóng thật đang ra hơi à. vừa ăn vừa thổi mà Ui, nóng quá Ngon không anh? Được, ba chỉ là lợn mèo trên này là ngon đấy Đấy Gần hai năm anh nhá Gần hai năm rồi sau một quá trình uh, miệt mài uh, mấy anh chị em đã làm xong cái món uh, nộm hoa chuối rừng để mình thử cho mọi người biết nhé ừ. nó ngon nào này vắt đủ hết chanh này chứ nhỉ cho ớt cho ớt à cho ớt nữa à ờ, không phải chấn không phải chấn không phải chấn à có chưa có mà cay đấy. Có cho nó cay, cay à? Cho Bình thường thôi. Ăn được ừ. cay rồi ra à? Ừ. Ngon. Cam chắc cam. Ăn được cay thì thầm mấy. Ừ. Mặn quá vậy. Ừ. Mặn không? Vừa từng thôi. Cay lắm. Thơm, giòn và dai mọi người. và có miếng lạc nữa thì nó ăn nó giòn chật chật đấy. <laughs> Rất ngon luôn mọi người. Được. Dạ, dạ. Mọi người lên Tây Bắc là lên vùng cao nhất là đồng bào Hồng Mông mọi người có thể à, ừ. thưởng thức được những món hoa chuối nộm, hoa chuối rừng nhé mọi người nhé. Nó khác với hoa chuối nhà là mình không thể ăn được. Hoa chuối nhà thì dạ, nó không ngon. Ừ. Quay cả cho miệng chứ. Ừ. ngon mà. hiện tại là tí khỏe quên nhá vâng, à không chuột đi vâng anh cảm ơn anh nhá cho vào túi đi để vâng vâng vâng vâng vâng ok anh có chưa được có đấy món này biết đấy sau uh, vâng vâng buổi sáng thì bà con làm uh, nhà này với uh, à, lập tấm này chị em phụ nữ thì là nấu cơm hiện tại là đã 12 giờ 40 phút rồi mọi người nhé thì là mọi người cũng đã lượp được à, căn nhà chính rồi đây một chút à, nửa nhà bếp nữa cũng muộn đấy nên là bà con cũng à, nghỉ để ăn cơm trưa hiện tại trời bắt đầu đổ hoàn mưa phùn rồi đấy vừa thì à, mọi người cũng đã chuẩn bị cái mâm cơm rượu hết trong này rồi nhé mọi người nhé đầy đủ luôn rất là đông hơn chục mâm đấy do là đây là hơi chật đa số là con trai là ngồi bên này trên phụ nữ sẽ là ở bên ờ, nhà bên ờ, bên ờ, chế biến nấu ăn đấy mọi người nhé rồi rồi rồi ngồi vào hết đi ở trên đồng bào hôm mông là khi khi mà bà con dừng nhà nhà xong thì mọi người cũng là ăn mừng nhà mới luôn mình hãy gọi là tân gia mọi để ngày hôm sau con là trên này là như vậy và thì mình cũng sẽ vào là chung vui ngồi vui với ờ, mọi người để ờ, chúc mừng ờ, gia đình đấy giới thiệu luôn cho mọi người đây là món uh, hoa chuối rừng nộm nhá đây là thịt lợn bản nuôi hai năm nhá thanh uh, đậu này sườn hầm măng này bí này đấy là đậu sống là có đu đủ đắng này đậu này và không thể thiếu được ở trên này gọi là một tí hơi gọi là men ha vitamin ờ, hung hăng gì đấy Đó <laughs> là cái này là không thể thiếu đấy xin rồi các bác ờ, thợ nên à, bác thợ ở nhà với chủ nhà Lại là thanh niên tất cả mọi người trong này Hơn à, chục mâm nữa chị em phụ nữ ở trong kia nữa mọi người rất là đông luôn nhé nhưng mà ở trong đấy là mình thấy mọi người Chỗ nào, chỗ tao chơi với chỗ nào Chén này à, bà con phải hô lên nhá Hôm nay chúc uh, mừng gia đình uh, 1, 2, 3 rồi mọi người cùng ấy chứ Nào Anh phải lươn lên à. phải rô cho anh nhé Nào Ai mồm to nhất ở đây ấy à. Ai mồm to nhất đây hôn đi chủ hôn đi Anh em ơi ba, Một hai ba một hai ba một Go ba Hết cá nào Một con hôn to lên Hôn to lên Hồ yêu ai rồi, yêu yêu kiểu nào à Mất khí thế Đấy là Rượu bà con từ nấu được mọi người nhé Rượu này là rượu sắn hay rượu ấy nhỉ Rượu rau ấy nhỉ Không cái hương vị thơm thơm Thôi mời uh, tất cả các bác đi mời các anh nhá Mời mời nhá búa chắc thấy ờ, giao lưu ờ, một chút à, đó rồi á trường này chắc là trở ấy thôi tí ờ, tí nữa mình uh, xin bà con cái này, cái này anh tự nấu trai đấy ăn đi ăn đi ờ. Ờ, phát để ăn chua làm ờ, nên không rồi mà được. xin về trên đây là chua đâu nhỉ lên đi buôn chó buôn dê à. à? còn còn thì chúc mừng vui một lúc vui tí ăn về cái này nếu mà uống một tí chiều á một tí thôi gì một tí thôi Ủa, một tí nha. Chết. hai tí à ừ. hai tí à, hai tí nha. được rồi à, chúc uh, chị em phụ nữ bắt đầu mới đến đông đông rồi nhá đấy bắt đầu có một tí uh, vitamin và cái là chị em phụ nữ bắt đầu đến đông lắm tí là tí mình mới được rồi dạ rồi cảm ơn chị em phụ nữ nhá vất vả nấu ăn ờ, cho ờ, con trai bằng này đồ ăn là chị em phụ nữ vất vả lắm đấy cảm ơn chị em phụ nữ rất là nhiều rồi ờ, chị mọi người nhá sức khỏe nhá đấy nhá ô mơ dù nhá đấy mơ dù là sức khỏe hai ly nhá một ly có lại chứ hai ly hai tí hai tí rồi dạ. Dạ, có lại chứ tiêu sánh đi hơi khó nhá không gì riêng nữa cả Ồ không riêng nữa cả Ô chứng tỏ là anh này tình cảm này Bác thơ tình cảm thật Anh ơi Phụ nữ này Anh ơi Má má má má trồn má Có chứng cứ má má má bác khoa có cái nhà ở ờ, ờ, ờ, như là mừng quá ờ cái chỗ sấy căng quá anh em đang ngồi riêng chị mà ông vũ thế nhà canh của mình của vũ thôi của anh em mình bên ngoài của vũ thôi không anh em mình của vũ thôi Đưa thì sẽ Anh em mình của vũ 50 thôi và cảm ơn chị nhá. Uống cho thở đi nhá. Ờ, chúc thơ gì đâu rồi. Thở đây là thở. Thế mà cho thở đổi thở. Chúc anh là chị Tiểu mà lòng một ly nhỉ. Mời anh nhá. Mời cho đoàn mới nơi chua. Tấn lông của lòng ngọt hơn. Đã giúp cho anh Du một ngôi nhà thì gọi là hôm nay cũng là dừng rồi cảm ơn bà con bà ờ, con đã công sức này là nhiều hoa tay chuyên liệt để để cho đời thở nó điện tầm hai ba ngày nó là xong hoàn thành trên nhà luôn rất là cảm ơn cho cảm ơn ờ, em nhé ờ, các lời em hỏi tân ai xem video thì em rất là cảm ơn vâng. thêm một đĩa nữa rất ừ, đông đến chúc mọi người nha và đơn giản đâu cháu chúc này nhá vâng vâng gia đình vâng vâng vâng Lâu rồi đi Lâu rồi Đưa đưa đi hả chị? Chị không ăn mà mua hết lên đấy Chắc là nó vậy Ừ, chả có gì ăn nó ăn thôi Có được chị ạ, có đứng đến đồng lắm rồi Xếp hàng chúc Được chúc rồi về lắm Say, say, say rồi Anh Phong mới đến rồi mọi người ạ hết à, ba chai rồi xong là chị em phụ nữ là mỗi người một chén này là đông là cũng gần ba bốn mươi chén rồi đấy đấy ba bốn mươi chén rồi đấy quên mất không mang cô cô cô cô bái lên đây rồi đấy. mưa quá không mang nổi chủ đầu tư cảm ơn em nhá đưa cho anh phong vào đây luôn đi để mát anh ấy anh phong mới đến vừa ờ, là đi ờ, từ yên bái về rất là xa ấy thì mình uống ờ, trước là mấy chục chén rồi đến là tí là mình cũng cảm ơn anh phong rất là nhiều ấy mà thương bản em nhóm bản em tây bắc anh ủng hộ toàn bộ con nhà anh em nu ấy mới lên được anh mời em em mời anh anh nấu anh uống thôi anh 16 nghìn một lít 16 nghìn một lít đấy 16 nghìn một lít chứ hôm qua anh là mang mà kia thì 15 nghìn mang em mang lên em mười sáu nghìn nó thẳng như thế nhưng mà hôm nay là anh mang lên là ủng hộ bà con hay như nào ở đây là cũng quen mà à có là anh thờ này ủng hộ bà con 30 lít rượu để hoàn thành các nhà mới à, nhà ông trang cũng mình làm nhà cha cũng mình làm à ba con nhà liền rồi rau hết mà à thế à rồi rồi anh rồi rồi hôm nay là cảm ơn anh rất là nhiều anh đã có gửi cho bà con 30 lít anh lấy có 15 nghìn thì không nói là ở dưới mà anh nên là ủng hộ anh vừa làm nhà này anh vừa ủng hộ bà con là 30 lít rượu để hoàn thành uh, cái căn nhà này phải nói là rất là tuyệt vời nói chút nữa thì uh, giang sẽ uống với anh ấy một chén để cảm ơn anh tuy là mình uống nhiều rồi mình cố gắng không lên lâu chưa anh lên lâu chưa bây giờ đường dưới đường mưa quá không lên được mưa thì bà con ngâm chiều em này chui trốn củi hôm nay à, dân Tú Phong là đại diện cho nhóm người Bản em đại diện cho chùa, chùa Linh Long à, hôm nay lên à, ngày là ngày dựng nhà thì xin cảm ơn bà con đã góp công sức cảm ơn tất cả anh em trong quá trình làm nhà à, mong rằng mọi người sẽ cố gắng còn à, à, sẽ có con đường ở dưới cho nội đồng sẽ sẽ tiến hành làm giai đoạn 2 bọn con vỗ tay xin cảm ơn bà con xin bà uống này chén này Ủa tụi tôi chưa có đây là họ chỉnh à, Đây cho hai cái Cái này có chưa? Mình chim chưa chưa thể dạ, dạ, dạ. Phát tiếp nhá, không biết còn nhiều Có chính đặt chúng nó chưa Cho hai cái luôn Ôi, xử bóp giá chưa? Nào, bé này có chưa có à? Ôi rồi Chưa có à? Đấy Nào, còn ai nữa không? Cho cái lớn nhỉ? Đấy Ăn đi tí nữa kia có Nào Hãy subscribe Dương Vũ Phong thì cũng vừa lên đấy thì uh, bà con là mọi người là cũng giờ là cũng uh, gọi là say rồi đấy mọi người nói là hôm nay bà con rất là vui thì em phụ nữ là đến à, chúc mình là mỗi người một chén rồi mà là lại chúc đi chúc lại nữa rồi là con trai rồi là đây, em nhỏ nhỏ ở đây nữa này anh thanh niên đến chúc mình khá là nhiều hôm nay mình uống rất là nhiều nên là buổi chiều nay chắc là bà con sẽ muốn à, là ngày mai rồi sẽ làm tiếp ấy có lẽ là video ngày hôm nay của giang ở đây thì uh, xin phép được khép lại thôi đấy để cho mọi người là ăn uống tự nhiên đấy đấy thì có vấn đề gì thắc mắc như thế nào thì uh, mong mọi người là hãy sang kênh của anh uh, dương tú phong và bạn em tây bắc để xem video kỹ hơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau